xin được chào mừng tất cả cô chú anh chị cùng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em Trang ạ. À, trước mắt ờ, cô chú anh chị đây chính là cái giao diện chính à, của kênh của em Trang tháng 1 ạ. Thì à, mọi người đi qua yêu mến em Trang thì hãy để lại cho em Trang một nút like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ em Trang để em Trang có động lực tốt nhất à, đưa ra những cái đường cầu những con số đẹp cho tất cả cô chú anh chị để chúng ta tham khảo ngày nhé. Và quay trở lại với bản mở thưởng kết quả của ngày hôm nay thì à, thì sổ số miền Nam của chúng ta ngày thứ Sáu, ngày à, mùng 8 tháng 7 năm 2022 đã mới sổ ra xong quý anh chị ạ. Thì à, nhìn chung vào kết quả ngày hôm nay thì không biết cô gì chú bác, cô anh chị nào có trúng được lô, trúng được à, đầu đuôi thì Huyền Trang cũng xin gửi lời chúc mừng đến tất cả mọi quý anh chị nhé. À, và sổ số của chúng ta đã sổ ra thì Huyền Trang sẽ lên à, điểm qua những con số sổ ra trong ngày hôm nay cũng như đưa ra những cái dự đoán cho cô dì chú bác tất cả mọi người chúng ta tham khảo vào ngày mai đó là ngày mùng 9 tháng 7 năm 2022 đúng không ạ thì đầu tiên thì ngày hôm nay ngày thứ sáu thì gồm có ba đài đó là vịnh Long, Bình Dương và Trà Vinh ạ đối với vịnh Long thì có đầu là con số 10, 61 à, và đuôi là con số 38 ạ ở đài Bình Dương thì có đầu là 93 và đuôi là 01 và tới đài Trà Vinh thì có đầu là con số 77 đúng không ạ và đuôi là con số 78 thì à, nhìn qua các đầu lô tô thì đối với Vĩnh Long thì à, từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì à, ở đầu số 7 đã bị câm quý anh chị nhé. Số 7 đã bị câm hoàn toàn. Tiếp theo đó là đầu Bình Dương thì đầu số 6 đầu số 6 và đầu số 8 đã bị câm quý anh chị ạ. À, và đài Trà Vinh thì đầu số 5 và đầu số 8 đã bị câm như vậy thì đối với đài Trà Vinh thì đầu số 8 và Bình Dương thì số 8 Cả hai đài đều bị cầm đầu số 8 quý chị nhé. Với các bản kết quả ngày hôm nay thì liệu uh, quý chị có trúng được lô, trúng được đề, à, trúng được lô tô thì Huyền Trang, em Trang cũng xin ờ, gửi lời chúc mừng đến uh, cô chú anh chị và cùng tất cả mọi người đúng không ạ? À, thì uh, sổ số thì cũng có ngày thắng ngày thua, có ngày uh, quý chị chơi lại, có ngày quý chị chơi hòa và có ngày cũng uh, bị lậu đúng không ạ? Bị thua đúng không ạ? à, luật chơi đó là cái điều đương nhiên quý chị ạ và lúc sáng thì em trang có lên kênh cho cô trí à, mọi người cô gì chú bác để chúng ta tham khảo thì à, em trang sẽ đến với cái phần à, đối chiếu để trên kênh của em trang chốt cho tất cả mọi người đúng không ạ à, nói có sách mách có chứng quý chị ạ và cũng như à, có sao thì à, em trang nói vậy thôi đúng không ạ thì cô gì chú bác ngày hôm nay em trang có đăng lên thì à, mọi người xem thì hãy để lại cho em Trang một nút like yêu thương quý chị nhé à, và có 164 lượt xem của mọi người ạ thì em Trang cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ em Trang suốt thời gian qua thì à, để có động lực tốt em Trang sẽ tốt cho giọng số chuẩn thì à, mọi người hãy xem video thì hãy nhớ đó là để lại những cái lời bình luận à, những cái lời nhận xét để em Trang có động lực em Trang sẽ chốt cho những con số và sàng lọc ra những con số kỹ càng hơn để uh, cho tất cả mọi người để tham khảo hàng ngày và chơi hàng ngày đúng không ạ? Và không mất thời gian lâu của cô chú anh chị thì em Trang sẽ đến phần à, điểm qua với kết quả của em Trang chốt cho tất cả mọi người đúng không ạ? Đầu tiên ở Đà Vĩnh Long thì em Trang có chốt cho cô chú anh chị đó là con 36 và 63 đúng không ạ? Và 663. Thì nhìn trên bảng kết quả thì à, có số 35 của chị này rất tiếc 36 liệu có ra hay không 36 và 63 à, rất tiếc quý chị ạ 36 và 63 thì à, ở Vĩnh Long không có rồi và tiếp theo tới là Bình Dương thì em Trang có chốt cho quý anh chị đó là 7997 ạ 7997 ở đây có 714 quý chị này 9374 96 Thực tiếp quý chị ạ. 97 thì nó về 96 quý chị ạ. 7 997 thì không có rồi. Hy vọng ở Trà Vinh thì à, chúng ta sẽ gặt hái được thành công quý chị nhé. À, đối với Đà Vĩnh Long thì Bình Dương thì không có ăn được rồi. Đấy là Trà Vinh. Đó. Trà Vinh thì em Trang có chốt cho cô chú chị đó là con 83 và 38 đúng không ạ? 83 và 38. Rồi, xuất hiện con 38 rồi cô anh chị ạ à, 38 ừ. và 83 như vậy thì ở đài Trà Vinh à, xin chúc mừng những người à, cô chú bác à, bạn bè anh em có theo à, kênh của em Trang ở đài Trà Vinh bao lô 3883 thì đã đổ từng bừng con 38 à, nhân đôi quý chị nhé 38 nhân 2 đúng không ạ quá rực rỡ từng bừng quý chị ơi chị hãy để lại cho em Trang một nút like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ em Trang quý chị ơi quá rực rỡ quý chị ạ đó 38 của chúng ta đã được nhấn hai thì uh, em Trang cũng xin gửi lời chúc mừng đến tất cả mọi người nhé đó ngày trên kênh của em Trang đã gặt hái đã thành công con 38 nhân 2 38 nhân 2 quý chị ạ cũng khá là vui khá là mừng cho tất cả mọi người đúng không ạ rồi thì uh, đối với đầu đuôi cho ba này thì em Trang có chốt cho cô chín chị cô chú anh chị đó là con 54, 45, 78, 87, 86 và số 8. Thì nhìn trên bảng kết quả. Quý chị ạ. 38 rất tiếc nó về ở đài đầu đuôi ở đài Vịnh Long quý chị này. Đấy, ở Trà Vinh nó ăn cả sang à, Vịnh Long đầu đuôi quý chị nhá. Thì à, nhìn trên bảng kết quả thì cũng khá là vừng vui mừng quý chị ạ. 78 của chúng ta đã xuất hiện ở trên đầu đuôi rồi, đúng không ạ? Quá tưng bừng rực rỡ quý anh chị ơi, ngày hôm nay chúng ta đã ăn được lô ở đài Trà Vinh 38 x 2 và đầu đuôi chúng ta đã chén được đầu đuôi ở đài Trà Vinh 78. Thì đầu đuôi thì quý anh chị đó là bao cho cả ba đài quý anh chị nhé thì tỷ lệ nó về sẽ về cao hơn chứ em Trang không bắt ừ, riêng một đài nào cả em Trang chỉ đầu đuôi cho ba đài luôn thì à, cũng không là bao nhiêu số đâu quý anh chị ạ chỉ có 8 à, số thôi ạ đúng không ạ 8 số mà chúng ta đã chén được con 78 ở đầu đuôi ở đài Trà Vinh rồi thì à, chúc mừng tất cả của cô dì chú bác ngày hôm nay đã chiến thắng được rực rỡ ở đài trà vinh quý chị nhé thì mọi người yêu mến kênh của em trang thì để lại cho em trang một like để động viên tinh thần và đưa ra những lời nhận xét để em trang uh, hoàn thiện hơn uh, rút ra những cái kinh nghiệm cũng như những cái có những con số để cho tất cả mọi người chơi để chúng ta tham khảo hàng ngày được chuẩn xác hơn đúng không ạ và sau khi uh, kết quả đã mở ra thì em Trang có ngồi phân tích và cũng như xét những cái cặp số những cái đường cầu nào có tỷ lệ về cao cho ngày mai thì em Trang à, sẽ thống kê và chốt cho quý anh chị vào ngày mai luôn thì à, em Trang sau đây em Trang sẽ đến phần chốt số công khai cho à, tất cả của cô dì chú bác chúng ta tham khảo vào ngày mai cô quý anh chị nhé rồi ạ, à, sau khi đã nghiên cứu và phân tích thì em Trang sẽ đến phần chốt số công khai cho tất cả quý anh chị vào ngày mai đúng không ạ? Ngày mai của chúng ta đó là ngày thứ bảy, ngày mùng 9 tháng 7 năm 2022. Thì gồm có 4 đài đó là thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang. Em Trang sẽ à, chốt số cho quý anh chị ở đài thành phố Hồ Chí Minh đó là con 56 và 65 ạ. Rồi tới đây Long An thì có con 32 và 23 ạ. Ở Đại Bình Phước thì em Trang sẽ có con 61 và con 16. Ở Hậu Giang thì em Trang sẽ có con 48 và 84 ạ. Đầu đuôi cho 4 đài thì em Trang sẽ có con 43 34 09 90 à, con 21 và con 12 à, Rồi ạ, trên đây là những con số tham khảo cho à, tất cả quý anh chị chơi vào ngày mai, ngày thứ bảy, ngày 9 tháng 7 năm 2022. Thì hy vọng rằng à, với cái đường cầu thì à, tiếp tục nối chuyện ngày ăn thông sẽ cho tất cả cô dì chú bác chúng ta được vào bờ, được à, chiến thắng, được à, thu tiền từ chủ lô chủ đề hàng ngày đúng không ạ? Và tất cả mọi con số của em Trang chốt cho quý anh chị à, hoàn toàn là miễn phí cho nên à, mọi người đi qua thì để lại cho em Trang một nút like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh ủng hộ em Trang quý chị nhé. Và quý chị có những cái lời góp ý, những lời động viên nào thì quý chị cứ bình luận vào phần comment. Em Trang sẽ luôn luôn lắng nghe và luôn luôn góp góp sức à, vào những cái lời bình luận cho tất cả mọi người để, để chúng ta hoàn thiện hơn đúng không ạ? và cuối video thì em Trang xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý chị vào ngày mai. Chúc cho tất cả chúng ta có luôn luôn sức khỏe. À, và và giành chiến thắng rực rỡ vào ngày mai quý chị nhé vâng em ta xin kính chào và hẹn gặp lại ạ